Xin chào các bạn Hôm nay thầy đến với các bạn ở bộ môn hóa học lớp 8 Trong cái nội dung là dạng 4 tính theo phương trình hóa học Ở video trước thầy hướng dẫn các bạn cách làm để làm bài tập Về tính theo phương học có hai chất tham gia và hai chất tạo thành Nhưng mà các video trước thì ở đây mới sử dụng một phương trình hóa học ở video này thầy sẽ hướng dẫn các bạn thêm là thêm bài để học à, trước khi đi vào cái phần hướng dẫn các bạn làm thì thầy muốn nói cho các bạn nghe câu chuyện về 100 trừ một bằng không thế ở video trước nếu bạn nào theo dõi các bạn sẽ thấy rằng thầy đã viết sai một phương trình học nhưng sau đó thầy sửa lại cho nó đúng à, Như bạn nói rằng là thế này thầy hình như là kiến thức chưa vẫn bị sai có đúng hay không các bạn à, chắc chắn là không của các bạn thời đó chẳng qua là thế nào là thầy cố tình viết sai thế cố tình viết sai để làm gì để kiểm nghiệm xem các bạn xem sao các bạn có theo dõi bài bài làm thầy hay không nếu như các bạn thấy thầy viết sai là so sánh với bạn các bạn thì đúng đúng nhỉ? thì như thế này đúng nhỉ? và hiển nhiên là đó là thầy đã cố tình viết sai à, cố tình để làm gì để đạt cái tình huống có vấn đề trong đầu các bạn các bạn suy nghĩ nếu thầy luôn luôn biết đúng thì gần như có có bạn không đọc mà nhưng khi bảo thầy biết sai thì bây giờ các bạn có đọc hay không Đấy. nên mới nhớ rằng một điều rằng là thầy luôn lâu nay thầy luôn làm đúng thì không ai khen nó là nhưng mà khi làm sai là thì ngay bị chê được thành thực các bạn hiểu ý, ý kia vậy câu chuyện mà 100 trừ một bằng không cũng là như vậy các bạn Đấy. trong cuộc sống của chúng ta các bạn là những người bạn tốt luôn giúp đỡ bạn bè của mình nhưng khi giúp đỡ bạn bè của mình mà trong quá trình giúp đỡ các bạn giúp đỡ nhiều quá họ không những không quên cái việc biết ơn cái việc giúp đỡ của bạn mà đi mà họ thấy rằng cái việc các bạn giúp đỡ họ thành cái thói quen đến mức độ rằng là cái việc đó người ta cho rằng là cái việc đó nghiễm nhiên bạn phải làm với họ à, và như vậy bạn có thể giúp đỡ họ vô số lần trăm lần giả sử thầy là trăm lần nhưng không ai có một lần vô tình bạn không giúp đỡ nữa vì một lý do nào đó lúc này cái người đó người ta quay lại trách bạn ngay lập tức trách bạn vì sao vì sao lại cậu lại không giúp tôi nữa lâu nay cậu cứ giúp tôi sao vì sao không tôi được ví dụ như vậy vậy là coi như họ là quay lại trách được mình và nếu như căng thẳng quá thì khi người ta quay trách lại mình thì người ta coi như người ta không nhớ những lần trước bạn giúp đỡ họ ra sao họ chỉ nhớ mỗi lần là bạn không được họ và họ có khả năng mối quan hệ của các bạn sẽ trở thành về con số không gây mâu thuẫn Đấy. đó chính là cái phép tính 100 trừ 1 bằng 0 các bạn Đấy. vậy thì tại sao chúng ta lại như thế lại như thế bởi vì hơn dường, dường như mọi người chỉ luôn luôn nhớ đến lỗi lầm của người khác mà quên đi sự biết ơn đối với người khác do đó các bạn nhớ nhá trong cuộc sống của các bạn chúng ta nếu như ai giúp đỡ các bạn các bạn nhớ phải biết ơn họ đấy còn các bạn giúp đỡ họ thì nhớ rằng phải để cho họ thấy rằng họ biết ơn sự mình đã giúp đỡ họ chứ đừng đừng để cho họ cảm thấy cái sự giúp đỡ của các bạn đó là điều hiển nhiên mà các bạn phải làm cho họ đến lúc nào đó họ sẽ quay trở lại thành mối quan hệ không tốt các bạn Đấy như các bạn đi khám, khám bệnh mặc dù ta đi thấy mà đến bác sĩ khám bệnh đến bệnh viện khám bệnh bác sĩ khám bệnh cho ta đã thu tiền thu phí ra nhưng ta cảm ơn họ vì sao vì họ đã khám bệnh và chữa bệnh cho ta những người quét rác ở đường các bạn chú ý nếu không có những lao công như vậy thì ta làm sao có môi trường đẹp xanh sạch đẹp như này được vì vậy khi những người quét rác như vậy chúng ta phải thầm cảm ơn họ vì vì họ mà chúng ta mới có môi trường sống tốt đúng không nào và rất nhiều rất nhiều được các bạn ạ hay cũng như là các thầy các cô dạy các bạn mặc dù các bạn đi học các rằng các bạn đã mất học phí rồi các bạn phải này kia nhưng nhớ rằng cảm ơn các thầy các cô đối các thầy các cô đã như thế nào các bạn nhá à đã dạy các bạn nên người đấy hay như thế nào đấy tất cả người, mọi người bạn các bạn như vậy họ giúp mình một điều gì đó thì hiển nhiên chúng ta phải cảm ơn họ vì họ đã giúp đỡ chúng ta mặc dù có khả năng việc đó là trách nhiệm của họ thôi nhưng ta phải thầm cảm ơn họ là như vậy thật sự ra các bạn cứ tưởng tượng rằng thế giới chúng ta này không có một cô lão công nào cả thì liệu rác thải sinh hoạt rồi tất tật tật các thứ nước thoát nước hệ thống thoát nước nó ngập lên thì không khí môi trường không trong lành chúng ta liệu sống có tốt không có bạn không đúng không vì vậy những cô lao công là những người rất chỉ là là tốt và chúng ta cần phải như nào đấy cảm ơn những người đóng công đấy. đó là quy tắc thầy mới nói về tại sao ở video trước thầy cố tình viết sai một phương trình hóa học để chứng minh để nói với các bạn một điều rằng nói với các bạn một câu chuyện rằng 100 trừ một bằng không là như vậy chúc các bạn trong cuộc sống sẽ đừng để có một phép toán nào thực hiện là 100 trừ một bằng không còn bây giờ thầy sẽ quay lại bài giảng với các bạn hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm bài theo phương trình hóa học và bài này theo phương trình hóa học thì nó như thế nào đấy các bạn à là tương tự các bài trước thôi nhưng ở đây sẽ thêm một ý g ý g này nó như thế nào đấy các bạn à là lượng oxy trên có thể đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam lưu huỳnh Bắt đầu dùng magie đốt bằng oxy nhưng mà sao đó cái lượng oxy này nó được bằng thì các bạn đọc đề bài sẽ rất quen và bài này là do cái bài này câu a câu b câu c thì thầy đã hướng dẫn các bạn nhiều rồi nên bây giờ thầy sẽ dẫn nhanh các bạn câu a câu b câu c và đối với câu d thì thầy sẽ cần cẩn thận một chút các bạn chú ý nhé giải cái thứ nhất là các bạn viết phương trình hóa học à, phương trình hóa học đúng không nhưng hôm trước thầy tự nhiên cố tình viết sai đúng không hôm nay thầy không biết sai đâu chú ý nhá là ở đây là có magie magie cộng với oxy tạo thành à magie oxit công thức đúng của nó là magie oxit như bạn biết là MgO2 à, nên biết là mgo 2 o biết sai cả nhé các bạn nhé đây MgO vì magie phát triển hai và oxy phát triển hai đấy nên thế nào là chúng không phải là tương cùng nhau nên chia cùng cho nhau thì rút gọn bằng một một chỉ số một tại vùng nghỉ các bạn điền như vậy và đây ta được là cân bằng cân bằng rất nhanh đúng không các bạn bây giờ câu b câu b của ta là cái gì các bạn nhỉ à là ta sẽ như nào đây tính số ngon của cái biết các bạn biết tên là à magie hay là magie oxit à đây là magie đúng không ạ đây là có theo để chia cho mấy được các bạn nhỉ mình đây là mấy à nhầm nhầm nhầm nhầm hình như hình như hình như nó bằng 24 đúng không à 24 và bấm máy tính lấy tay bấm bấm bấm bấm, bấm bằng mấy đây các bạn nhỉ? à bằng 0,31 à đơn giản như vậy thôi khi tính được số con magie rồi thì coi như là bài toán gần như là xong đối với các bạn bởi vì ở đây tính khối lượng của MHO tạo thành thì ta lại dựa vào phương trình để ta tính số mol của m mà dựa vào phương trình thì là tính thông qua số mol của mà gì do đó ta có theo phương trình đây thầy ký là phương trình một phương trình à, theo hẳn một thì tỷ lệ số mol magie oxit luôn nhắc các bạn nhé là viết cái này như thế thì nó dễ tính đúng không khỏi cái đau đầu à, trên số, số mol của magie bằng mấy rồi các bạn à bằng hai chia hai và bằng một chia một nhớ đấy các bạn trong ngõ học các bạn không biết được một đâu như bạn biết hai chia hai nhưng bằng một như gần gì ông thầy nào phải biết ở một trên một đúng không à, nhưng các bạn lưu ý này ở đây là ta tìm tỷ lệ chúng ta tìm ra một tỷ trên mình toàn học tỷ lệ này là một mon cái này là một mon cái kia nhớ là như vậy chứ là một món này không không có môn nào hết nên là đây là một trên một đầu vị và từ đây ta suy ra được đó là số mol của magie oxit bằng số mol của magie suy ra được số mol của magie oxit của ta sẽ bằng bằng đấy các bạn nhá à bằng 0,3 mol đấy của magie bằng 0,3 đây à. khi được kết quả như vậy rồi thì ta tính ngay khối lượng của mà về oxy MgO bằng 0,3 nhân lấy à của MgO Mg24 oxy là 16 là 40 vậy cái này sẽ bằng 12 gam à, rất dễ các bạn nha à rất dễ dàng rồi đúng không không có vấn đề gì hết tiếp tục bây giờ thầy sẽ lần tiếp câu gì đấy C câu C chúng ta là như nào à câu C chúng ta đó là là các bạn này Tính thể tích khí oxy cần dùng đến tự cận tương tự như vậy là có theo phải một khi số mol của oxy trên số mol của magie tỷ lệ này là bằng 1 phần hai. Đấy. nên từ đây ta suy ra được số mol oxy sẽ bằng 1 phần hai số mol của magie và suy ra được à, số mol của gì đấy các bạn nhỉ oxy của ta sẽ bằng 1 phần 2 nhân 0,3 bằng 0,15 mol đây 0,3 là gì suy là V của oxy luôn thôi sẽ bằng 0,3 nhân 22,4 và bằng 6,72 lít à, cứ bấm máy tính nhá bấm đây thì số liệu này là các bạn vừa máy tính thoải mái trong khoa học yên tâm đi đúng không sử dụng một cái máy tính nhá. thầy thì cứ nói đùa với nhau sử dụng máy tính làm sao mà cấu trình nhân chia được là hiện tượng đúng không nhưng hiện nay bây giờ các bạn dùng các con máy tính rất hiện đại nên là các bạn bấm lên là tiện nhiều tính riêng câu D chúng ta à câu D chúng ta người ta hỏi là lượng oxy trên có thể đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam lưu hình để tạo thành khí SO2 đấy thế thì bây giờ lượng oxy trên có thể đốt cháy là bao nhiêu gam vậy đốt cháy là muốn biết được bao nhiêu thì ta bây giờ cũng phải viết phương trình hóa học rồi ta lại phải tính theo phương trình đúng không thế ta có phương trình hóa học này ở video này nó mới hơn ở các video khác như thế thế nước oxy trên có thể đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam lưu huỳnh vậy ta có phương trình hóa học là lưu huỳnh tác dụng với oxy để tạo thành lưu huỳnh dioxit SO2 này Đấy, đốt cháy và nó này hình như cân bằng luôn đúng không các bạn Đấy, đây thể hiện là phản ứng hai đấy tại sao đây có một và đây có hai đấy bởi vì thầy biết là không nhìn hai nên phải được hai thế bây giờ lượng oxy trên là lượng oxy trên lượng oxy ở đây này chính là bằng lượng oxy ở đây đấy. mà lượng oxy đây ta vừa tính được nó bằng đấy 0,15 mol vậy lượng oxy đây bằng 0,15 mol rồi vậy có tính được cái lượng đâu hình là mấy các bạn này à tính được rồi đúng không vậy ta có theo OC theo câu C đúng không ạ theo câu C của chúng ta thì số mol của oxy của ta sẽ bằng 0,15 mol bây giờ theo phản ứng xem theo phản ứng thì tỷ phản ứng hai nhớ nhá đây là tỷ lệ số mol oxy trên số mol à số mol lưu huỳnh xin lỗi đây là số mol lưu huỳnh trên số mol oxy sẽ bằng mấy trên mấy được các bạn nha à đây sẽ bằng 1 trên 1 nên từ đây ta suy ra được số mol lưu huỳnh bằng số mol oxy và bằng 0,15 mol sau đó từ đây tính được khối lượng của lưu huỳnh ngay lập tức đó là số lượng lưu huỳnh sẽ bằng 0,15 nhân lưu huỳnh là 32 và các bạn nhân bấm máy tính nhé bằng máy đây các bạn nha bằng 4,87 à, bắt giờ cách làm chưa à mà đây mình phải kéo dài thêm một chút đấy các bạn chú ý chú ý về cách làm nhớ như vậy và bài này người ta còn có thể là như thế nào các bạn nhỉ yêu cầu là đốt cháy hoàn toàn những câu dê họ có thể hỏi thành cách khác đó là hỏi là có thể lượng oxy trên có thể đốt cháy tối đa bao nhiêu gam lượng dịch hoàn toàn bao nhiêu gam hoặc tối đa bao nhiêu gam đúng không hoặc là người ta còn hỏi có hỏi tiếp theo là có khó hơn và thầy sẽ đặt ra vấn đề video tới thầy hướng dẫn các bạn đó là người ta còn hỏi lượng oxy trên có thể đốt cháy được 6 gam lưu huỳnh hay không thế thì ở đây tám người ta cho 6 gọi là không đúng không nhưng mình được tính toán nó như thế nào vấn đề là giáo chúng ta làm sao ta biết nó không người ta biết nó có đúng nhỉ vậy thì để biết được nội dung đấy thì các bạn sẽ theo dõi video tiếp theo của thầy à, đúng nhỉ và hôm nay thầy kể cho bạn cái câu chuyện 100 trừ một bằng không các bạn chú ý nhớ nhá nhớ đây nhớ trong cuộc sống để ta vận dụng đừng để có một phép tính 100 trừ một bằng không bây giờ thầy sẽ ra bài tập về nhà cho các bạn và đây là bài tập thầy chuẩn bị cho các bạn bài tập về nhà chuẩn bị cho các bạn các bạn chú ý về nhà làm bài tập đầy đủ nhớ chưa và vận dụng cái bài như nào các bạn nhỉ thầy đã hướng dẫn các bạn các bạn làm bài tập này tương tự hoàn toàn tương tự thôi ở video tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các bạn một số dòng bài tập mới thêm Đấy. các bạn chú ý nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo